và dòng thư tay em gửi trao anh ngày nào giờ còn lại hứa vô em gửi anh đây lời chào mà nhìn người đi vội mình làm gì nên tôi tại sao lại cánh xa còn yêu như thế mà để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì nhìn người mà ra đi anh chẳng níu kéo điều gì mà nghe sao đáng thương Nhìn nhau như cố hương Tìm em ở bốn phương Vì say nên vẫn vương Em ơi vô tình chuyện tình mình gặp không may Em xa nơi này để giọt lệ ở bên đây Bầu trời giá hát yêu Nhìn về nơi đó đây Ngoài trời thì có mây Chỉ còn lại là đắng cay Thương cha thương mẹ để đành lòng mà quay lưng hai lăm âm lịch nhìn người cười mà sưng sưng kia kia là pháo hoa rộn ràng người đến xem hoa hàng mừng kén duyên còn phần mình là hẹn duyên anh như trẻ lạc còn tâm tối giữa rừng thâu nơi cánh chim nhỏ lạc đàn tìm bến đồ để ngừng trốn anh là một con đường đóm mất ánh sáng nên xuôi vòng gieo cho anh cả một mầm sống nhưng chẳng chịu khó vun trồng vì lúc ấy ta còn trẻ nên đời bài và ngu xin Anh chưa học hết lớp 10 người ta gọi là lương lương Anh gắn bó với sông nước và cảnh vật nề hữu Tình con người ta cho em áo lộ hỏi tại sao chẳng phụ Tình yêu ơi bình yên ơi về đây đi Để anh ôm để gió cuốn đêm này ai đưa về nhà để gió vang lên câu tình ca để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì nhìn người mà già đi anh chẳng níu kêu điều gì mà nghe sao đáng thương nhìn nhau như có hư tìm em mà buồn phương vì say nên vẫn vui thì cũng đã ngã vào bên người nhân tình Em phải thương bản thân mình Buồn lắm phải không? già tràn lấp biển đông Biết người cùng già đông nên thôi câu chuyện Thế đã xong nhưng nếu anh say như thế này thì ai xem Người ta sẽ nói anh tệ với những thứ mà em đem Vì thế nên anh phải sống như cái cách anh từng mơ Dù cho bản thân này hóa đá nhưng trái tim chẳng ngưng thở và ba của anh là lính Má anh từng làm cán bộ Anh không cho phép mình khóc Sẽ có hư cùng ráng độ Đời người là kiếp nạn nhung Anh chẳng may làm lữ khách Đi với nhau cả một hành trình Giờ có xa chẳng nở trách Em muốn là đời của em bình yên chẳng buồn phải như người ta Mà giờ ra đây mà xem có người đang lên kiều hoa Và rồi sẽ tốt nhưng mà ở nơi khác chẳng còn bận lòng như ở yêu của anh thì có đủ mùi vị nhưng mà chẳng ngọt như ở đây na na na na na na na na na na na na na để lệ hoen mỹ khi mùa xuân đang thầm thì nhìn người mà ra đi anh chẳng níu xanh nên vẫn hương